tiếp tục hợp thủy à, bánh tuyên kỷ niệm còn đâu đây nhớ nơi sân trường vâng. ấy kỷ niệm học sinh khi vui vâng đùa trong gió trường theo ta áo dài tan học về trên phố tung tăng còn đâu còn đâu áo thô sáng sớm trôi cùng với tuổi thơ ngày xưa hồn nhiên cùng bao ước mơ và khi tôi cách xa tháng năm học trò còn nhớ ngày chia tay ấy buồn ngoài sân cũng rơi hồng trắng kỷ niệm nhớ về những ngày xưa đã xa và hôm nay chúng ta đã quay trở về gặp anh giờ đây tôi muốn nói rằng lòng tôi vẫn nhớ người thầy ngày xưa dạy chúng tôi không còn trở lại nơi chốn ấy từng năm tháng chợt hiện trong ký ức ngày xưa đó mãi mãi bay xa xa giờ ta về nơi trôi cùng bao cánh hoa vương rơi ngập đầy nắng vàng và những chiều mưa ta cùng bước trên đường xưa ngày xưa đó mãi mãi bay xa xa rời ta về nơi chốn ơi bao văn thân dạ, khi xưa bên nhau giờ đây còn lại mình ta trong nỗi nhớ thiết tha kỷ niệm còn đâu đây nhớ nơi dân trường ấy kỷ niệm học sinh khi vui đùa trong gió trường theo ta áo dài tan học về trên phố tung tăng còn đau, còn đau áo khoác, bao nhiêu yêu thương giấc mơ đã đi xa về nơi trái tim và còn lại trong ta những tháng năm dài nhớ về những thơ ấu kỷ niệm đã xa từ lâu giờ còn nụ hồng khi xưa ta tặng bạn ép trong trang vừa lưu bút ấy thế gian có đổi thay tháng năm có phải ta sẽ mãi nhớ đến nhớ đến nhau dần lòng tôi vẫn nhớ người thầy ngày xưa dạy chúng tôi không còn trở lại nơi chốn ấy năm tháng chợt hiện trong ký ức ngày xưa đó mãi mãi bay xa xa rời ta về nơi phương trời cùng bao cánh hoa phương sai ngập đầy nắng vàng và những chiều mưa ta cùng bước trên đường xưa ngày xưa đó mãi mãi bay xa xa rời ta